Vì sao Lưu An giết vợ mua vui cho Lưu Bị trong Tam Quốc diễn nghĩa, Lưu Bị và thuộc hạ từng ăn thịt người. Trong tiểu sử của đệ nhất cao thủ thời Tam Quốc có viết rằng khi thuộc hạ của Lưu Bị ở Quảng Lăng, vì không đủ lương thực, các quan lớn nhỏ đã ăn thịt lẫn nhau. Nhưng trong Tam Quốc diễn nghĩa, Lưu Bị là hình tượng tích cực nên tác giả đã sắp xếp cho Lưu Bị ăn thịt người mà không hề hay biết, sau khi biết mình ăn thịt người đã khóc rất to, sau đó trả ơn cho Lưu An. Lưu Bị chạy đến vùng núi hẻo lánh để trốn tránh sự truy đuổi của lã bố, gặp Lưu An rất nghèo và sống trong nhà của anh ta. Lưu An lên núi săn bắn trở về tay trắng. Nhà nghèo như hắn ngày ngày ăn rau rừng gặm vỏ cây cũng không sao, sao có thể để cho khách quý là người thân của hoàng đế ăn những thứ như vậy. Hơn nữa, anh ta đã nghèo khó gần hết cuộc đời, cuối cùng cũng gặp được cơ hội làm giàu nên dù thế nào cũng không thể từ bỏ nó. Trong gia đình Lưu An chỉ có anh, mẹ già và vợ. Lưu An nghĩ hắn không thể tự sát, sau này nhất định hưởng phúc. Giết mẹ già của mình là bất hiếu. Có vẻ như hắn chỉ có thể giết vợ mình. Người vợ đáng thương của Lưu An bằng cách nào đó đã trở thành bữa ăn trên bàn của Lưu Bị. Lưu Bị ăn thịt trên cánh tay của vợ Lưu An và cho rằng nó rất ngon, không giống như thịt lợn và thịt cừu mà ông thường ăn, vì vậy ông đã hỏi Lưu An đó là loại thịt gì. Lưu An vội vàng giải thích rằng đó là thịt sói mà anh ta đã săn được về. Lưu Bị ăn no thoải mái không nghĩ ngợi gì, không ngờ trước khi đi, Lưu Bị còn nhìn thấy thi thể nữ nhi mà Lưu An giấu đi. Lưu Bị mới biết thứ mình ăn là thịt người, hối hận phát khóc. Nhưng đối với hành vi giết vợ cắt thịt của Lưu An, Lưu Bị không oán trách mà còn rất cảm kích. Sau đó, sau khi Lưu Bị tìm thấy Tào Tháo, ông đã nói với Tào Tháo về việc này. Tào Tháo đã sai người thưởng cho Lưu An một số tiền lớn mà không nói một lời, Lưu An đã giết vợ mình, nhưng anh ta cảm thấy rằng vợ mình đã chết vì hoàng gia và tương lai của anh ta, và cảm thấy rằng cái chết của cô ấy là xứng đáng. Lưu bị ăn thịt người, nhưng phản ứng đầu tiên của ông ta là Lưu An hiểu lẽ phải, ông ta nợ Lưu An quá nhiều, sau này nhất định phải trả. Có thể thấy, trong xã hội lúc bấy giờ, phụ nữ về cơ bản là thân phận cỏ rác trong gia đình. Tam quốc diễn nghĩa cũng có cảnh ăn thịt vợ lẽ, khi Tan Hoàng và quân của ông bị viên thiệu bao vây, ông ta cũng giết chết các phi tần rồi chia cho quân lính. Khi Tào Tháo tấn công Lữ Bố, Quan Vũ đã yêu vợ của Tần Lãng và yêu cầu thưởng vợ Tần Lãng cho anh ta trước khi đánh bại Lữ Bố. Tần Lãng sau đó đầu hàng Tào Tháo, phu nhân cũng bị Tào Tháo nạp làm thiếp. Qua đó có thể thấy ở thời Tam Quốc, vợ và thê thiếp chỉ là đồ vật để trao đổi hoặc chiến lợi phẩm, Cảm ơn các bạn đã xem video.